Vâng, buổi chiều ngày hôm nay thì em lại à, cập nhật và gửi đến cho quý vị cũng như là mọi người và khách hàng chúng ta với một cặp nhà xây mới và mới xây dựng cũng như là hoàn thiện xong nha quý vị. Căn nhà mình thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Lê Đức Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và đây có hai căn này, với một căn thì uh, uh, có thang máy và một căn là không có thang máy nha quý vị. Và diện tích thì uh, bằng nhau và thiết kế hình vuông, hình uh, uh, mẫu hiện đại nha quý vị, khá là đẹp và rất là tuyệt vời nha căn nhà mình đây thì ngay sát bếm lại khu vực công viên cũng là chợ và trường học. Ở vị trí đây thì à, rất là thuận tiện cho những ai có thể là mua ở hoặc là mướn phòng công ty cũng là kinh doanh và buôn bán đa ngành nghề nha quý vị. Với con đường rộng lên đến khoảng 10 à, m và có mỗi bên vỉa hè rộng lên đến khoảng 2 m nha quý vị. Và con đường thông à, với từ đường thông từ đường Phạm Văn Chiêu sang đường Lê Đức Thọ luôn nha. Và căn nhà mình thì ngay sát bếm lại khung uh, vực chung cư The Dream Home Và ngay gần với lại khu uh, công viên này cũng như là chợ và uh, trường học, bệnh viện và cũng như là siêu thị đầy đủ hết nha quý vị Và con đường đây thì uh, một con đường lớn, xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị Và ngay đường trước của căn nhà chúng ta đây thì uh, đang để một chiếc xe hơi này Đấy, uh, Kia Morning này quý vị Đấy, với uh, con đường thì uh, rất là rộng nha Xe hơi thì uh, né nhau rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị và ở đây thì đang có 3 căn cũng như là một căn thì đang có mức giá dưới 10 tỷ và hai căn nhà này thì đang có giá là hơn à, chục tỷ nha quý vị và đều còn thương lượng nha. Đấy, với à, diện tích là ngang 4m2 và độ dài là lên đến 10 6 17 m nha quý vị. Với à, xây dựng là một trệt, một lửng và ba tầng lầu cũng như là công năng sử dụng nhà mình là khu vực sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp và có lên đến 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, có phòng thồng giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Thì à, cái căn mà thang máy ở lần bên đây thì bữa trước video trước em cũng đã quay rồi. Đấy thì em chỉ lướt sơ qua về cái à, bên trong thôi. Ở bên căn nhà bên này thì à, có thang máy nha. Thì giá là 12 tỷ 500 nha quý vị và còn thương lượng nha. Thì hôm nay em sẽ gửi đến quý vị một căn nhà không có thang máy, giá rẻ hơn lên đến 1 à, tỷ đồng nha quý vị ở ờ, căn lần bên thì à, chỉ có là 11 tỷ 500 thôi và hai căn à, này thì đều còn thương lượng nha quý vị với giá thì cũng mềm mại và yêu thương cũng như là xây thì chủ xây mới và tặng nội thất kèm theo nha đây là một căn nhà với thiết kế là lửng là lửng ngược nha quý vị đấy và được xây dựng cũng như là full nội thất đầy đủ hết rồi gia đình khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách bali về ở thôi và đây là một căn nhà hướng chính là hướng bắc nha phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha quý vị và căn nhà là diện tích ngang 4m2 độ dài 17m và được xây dựng là phun đất cũng là xây dựng đầy đủ công năng nha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 và những các cái đồ dùng ở khu vực bên ngoài. Ở đây thì à, một khoảng à, không gian gara ô tô khá là rộng. Đây thì à, gia đình mình có thể là để xe hơi từ 4 đến 7 chỗ đều được nha. Và cũng là xe bán tải để được rất là thoải mái nha quý vị. Khoảng này thì khá là rộng rồi. Đấy, và với căn nhà mình là hướng chính là hướng Bắc nha và thiết kế mới rất là đẹp và nhà này thì có sổ hồng riêng và giấy tủ giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình hết rồi công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị và căn nhà này thì à, đang có mức giá bán là chỉ với 11 tỷ 300 triệu đồng thôi 11 tỷ 300 triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị Một căn nhà với diện tích là ngang 4m2 độ dài 17m Và với giá bán chỉ có 11 tỷ 300 thôi Còn thương lượng mạnh cho những khách hàng nào thiện chí và quan tâm Cũng là muốn sở hữu căn nhà mặt tiền đường thông nha quý vị Kinh doanh buôn bán đa ngành nghề thì à, xem được sơ qua video bên kênh nhà đất bên em thì à, liên hệ và nhấc máy gọi ngay cho Em thắng theo hai số điện thoại hiển thị ở trên màn hình để đi xem nha quý vị. Một trong những à, căn nhà xây dựng rất là đẹp và thiết kế theo phong cách hiện đại, mẫu mới, mẫu 2023 khá là tuyệt vời. Và nhà này thì giấy tờ và sổ sách cũng là đầy đủ hết cho gia đình mình rồi Công chứng ngay trong ngày và khi mua thì à, sẽ được gia chủ là bao sang tên Và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình nha quý vị Nhà chúng ta thì ờ, được gia chủ thiết kế với hai giếng trời, một giếng trời khu vực đường sau và một giếng trời ở ngay khu vực ờ, cầu thang nha quý vị. Đây là từ ờ, bên trong nhìn ra bên ngoài của căn nhà mình nha mọi người, rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Nhà mình thì được gia chủ tặng tivi là màn hình là 55 inch cũng như là một bộ sofa và ở đây thì chúng ta sẽ tham quan đến cái không gian giếng trời này. Đấy, giếng trời nhỏ ngay ở đường sau cuối của căn nhà và ở ngay bên hông. Tường thì à, đã được gia chủ là dán giấy dán tường rồi Rất là đẹp và à, trang trí với những cái bức tranh bức ảnh này quý vị Khá là tuyệt vời nha Một căn nhà với xây dựng rất là đẹp và nằm trên con đường thông Đường rộng lên đến khoảng 10 mét và mỗi bên có vỉa hè 2 mét nữa nha quý vị Đấy, Và bên dưới thì à, được gia chủ tặng nội thất, sofa, tv và khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với uh, mặt đá hoa cương và tay vịn bằng uh, Lan à, tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực nha. Và ở ngay khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái hệ thống đèn led này nha quý vị. Đấy và tạo thêm cái um, độ sáng cho ban đêm của căn nhà mình cũng như là thêm phần trang trí đẹp cho cái uh, khu vực cầu thang. Và đây là khu vực bên trên khu vực không gian phòng tầng lửng của căn nhà mình nha quý vị. Đấy, và được gia chủ tặng một cái à, tủ lạnh Aqua bốn cánh và có những các cái à, chai rượu ngoại trang trí và kết hợp với lại những các cái lẵng hoa và đây thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn 6 à, ghế và có để một cái à, quầy để những các cái đồ lên bên trên. Đấy và chủ nhà thiết kế với một cái quầy ở ngay khu vực bàn ăn luôn rồi. Và với kết hợp những các cái trang trí ở dọc theo những các cái bếp của căn nhà mình này. Và với trên thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế gia đình chúng ta với những các cái ờ, gỗ ăn cường gỗ này thì ờ, cũng như là ưa chuộng ở khu vực quận cò Vấp rồi những căn nhà mới thì lắp những các hệ thống gỗ ăn cường này rất là nhiều như quý vị và trên thì chúng ta sẽ có trần thạch cao cũng như là có đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các viên gạch kèm theo là những các cái gỗ luôn để tạo cho không gian căn nhà mình rất là đẹp và tuyệt vời những quý vị và căn nhà này thì à, có giá bán là 11 tỷ 300 à, triệu đồng thôi Và căn lần bên thì à, có thang máy là với giá bán là 12 tỷ hơn một xíu nha quý vị và còn thương lượng nha. Với hai căn nhà này thì còn thương lượng trực tiếp với lại chính chủ luôn nha quý anh chị. Lại những ai cần thang máy thì xem và mua thang máy nha. Và những ai không cần thang máy thì mua căn nhà này. Và đây là đối diện căn nhà mà em muốn gửi đến quý vị. Đấy, ngay đối diện căn nhà chúng ta thì uh, đang có ở đây là một cặp này thì uh, đã bán một căn rồi. Đấy, ở đây một cặp nhưng đã bán một căn rồi và chỉ còn lại một căn và đang còn ra bán là chỉ với giá là 9 tỷ um, 800 triệu đồng và diện tích và thiết kế cũng uh, bằng nhau như quý vị, chỉ có 9 tỷ 800 thôi. Đấy, với uh, thiết kế rất là đẹp nha và không gian thiết kế rất là tuyệt vời nha quý vị. Và đây là khu vực uh, cái uh, ban công đường trước căn nhà mình này. Đấy, với uh, đường ban công thì uh, bên ngoài sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với uh, một uh, bộ ghế ngồi ở bên ngoài. Vâng, à, đây là khu vực không gian à, phòng tầng lửng nha quý vị và được gia chủ thiết kế cũng như là những các cái uh, ờ, trần thạch cao và kết hợp những các cái đèn chùm đèn led này và những bức tranh bức ảnh này quý vị khu vực cầu thang thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương và tay vịn và gỗ cam xe lại và lan can thì được làm bằng kính cường lực nhà này thì có phòng sông hơi luôn nha quý vị bồn tắm nằm và phòng sông hơi rất là đẹp nha một mẫu nhà khá là sang trọng nha quý vị và di chuyển lên khu vực bên trên đây thì uh, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ đầu tiên cũng nghĩa là có giường và có tủ bàn trang điểm và kệ để tivi đấy với um, uh, nội thất thì à, rất là cao cấp nha quý vị đấy và có à, bồn tắm nằm luôn ở bên trong cũng như là tặng thêm điều hòa này cửa thì được gia chủ thiết kế với cửa loại một cửa nhôm xin pha kính cường lực rất là chắc chắn và ở đây thì chúng ta sẽ có cái um, uh, những chậu cây này chậu hoa này rất là đẹp và rất là tuyệt vời nha quý vị Chậu cây chậu hoa rất là sang trọng nha Và được gia chủ tặng những các cái uh, giường, cái tủ và kệ để tivi Đây là không gian khu vực uh, phòng vệ sinh đầu tiên Di chuyển ra khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái à, phòng ngủ số 2 của căn nhà mình. Thì à, quý vị khách hàng chúng ta đang xem trên kênh hệ thống kênh YouTube cũng như là trên Facebook, Zalo, Fanpage và trên kênh hệ thống kênh TikTok của nhà đất chiến thắng quan tâm đến căn nhà này thì vui lòng liên hệ về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại hiển thị ở trên màn hình để đi xem nha quý vị và sở hữu ngay cho mình những cái căn nhà đẹp và giá rẻ trong thời điểm cũng hơi khó khăn Đấy, với uh, số những các cái uh, dịch vụ thì cũng hơi khó khăn nha quý vị. Thì uh, những khách hàng nào đang xem cảm thấy quan tâm đến căn nhà này thì uh, đang có nhu cầu mua liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha. Và di chuyển lên khu vực bên trên thì uh, chúng ta sẽ tham quan đến cái um, uh, phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà mình nha quý vị. Đấy, với um, phòng uh, tắm này, đấy, vòi tắm hoa sen và kết hợp với lại nội thất là hàng Aqua cũng ờ, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng và những nội thất rất là đẹp và sang trọng. Đây là khu vực phòng ngủ ờ, đường trước của căn nhà mình, phòng ngủ số 3 nha quý vị anh chị. Với những các cái giường, cái tủ và có bàn trang điểm kệ để tivi, cũng là những các cái ờ, trang trí, những lọ hoa rồi những các bức tranh, bức ảnh và những các cái quyển sổ, quyển sách nha. Và di chuyển ra khu vực đường sau đây thì chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 4 này. Đấy, và full nội thất 4 phòng luôn rồi anh chị mua thì ờ, chỉ việc là sách ba đi về ở thôi với những căn nhà ở trên khu vực địa bàn quận Gò Vấp thì ờ, bây giờ đã ờ, full hết nội thất rồi anh chị đi xem cũng như là mua cho mình thì cũng sắm một số cự, thêm thôi còn những các cái cơ bản thì chủ nhà đã vào hết nội thất cho gia đình mình rồi Đấy, cũng rất là tiện lợi nha và di chuyển lên khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ và sân thượng trước sau này cũng như là phòng sông hơi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 Hướng của căn nhà mình thì có chính là hướng Bắc nha Phù hợp cho những ai thực mệnh thương thủy cung là uh, đồng, tứ uh, đồng tứ trạch nha Đấy, với căn nhà đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là yêu thương Chỉ với 11 tỷ 300 triệu đồng là anh chị có thể là sổ ngay căn nhà này rồi Với thiết kế rất là đẹp, màu mới của 2023 nha quý vị Di chuyển lên khu vực đường sau đây thì ờ, chúng ta sẽ đến với lại khu vực để máy giặt này Cũng là phơi đồ khô và có khu vực sông hơi bồn tắm nằm Phòng trông hơi đá nóng nha quý vị Đây và có bồn tắm nằm này Một căn nhà phải nói là khá là đẹp và rất là sang trọng nha anh chị thì ở trong video của em đến đây cũng như là cuối của video rồi Nếu như mọi người và cô chú anh chị khách hàng chúng ta đang xem và cảm thấy quan tâm đến căn nhà này Thì à, vui lòng liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha Và video của em đến đây cũng xin kết thúc Và xin chào cũng như là xin hẹn gặp lại và uh, xin kết thúc video tại đây